Xin chào anh chị, em là Văn Hỷ đến từ kênh Kiến thức Crypto Và nếu mà anh chị đang quan tâm tới một cái lựa chọn đầu tư nào đó an toàn, dài hạn và có lợi nhuận cao hơn ngân hàng hàng năm thì à, Hỷ xin phép được giới thiệu với anh chị một cái lựa chọn đó chính là eToro Thì eToro là một cái nền tảng mạng xã hội giao dịch Trên đây có rất là nhiều những cái chuyên gia giao dịch trong thị trường chứng khoán, thị trường crypto, thị trường hàng hóa, thậm chí là thị trường forex. Và anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn những cái nhà giao dịch uy tín, có chuyên môn, có kết quả giao dịch và có cái lợi nhuận được thống kê trên Etoro và anh chị có thể sao chép những cái chiến lược giao dịch đó và từ đó tạo ra cho mình những cái lợi nhuận hàng năm à. Và đây cũng là một cái kênh, một cái lựa chọn để chúng ta có thể đầu tư trong thời gian thật là dài à. Để mà đăng ký một cái tài khoản để trải nghiệm thử, anh chị có thể đăng ký vào cái đường link phía dưới này đó hoặc là tìm hiểu thêm thông tin ở